Hello, xin chào mọi người ạ. À, có rất nhiều các anh chị hỏi Dũng là mua cổ phiếu nào và nên hay bán cổ phiếu. À, thực sự là những câu hỏi như vậy thực sự rất khó trả lời. Bởi vì à, với những cái cách thức giao dịch của mỗi cổ phiếu thì à, chúng ta đều biết là chúng ta không thể đoán được trước là cổ phiếu khi nào tăng hoặc là khi nào nó giảm và chỉ có một cái cách thức đó là khi bạn biết rằng là cái hiện tại cổ phiếu bạn nó đang tích lũy hay đang phân phối và nếu nó đang tích lũy thì bạn đợi cái sự xác nhận bạn mua hoặc là nếu đang phân phối thì bạn cũng đợi uh, phân phối để bạn bán bán khống hoặc bạn sọt trong phái sinh thì đó là những cái điều kiện nó xảy ra nên chính vì vậy thì khi mà lựa chọn một cổ phiếu thì có lẽ là uh, tôi muốn nói các bạn là nó không có một cái kịch bản nào rõ ràng trừ khi bạn hiểu rõ bản chất của nó nó đang là được tích lũy hay được phân phối và việc xác nhận hay là phân phối đó là yếu tố cực kỳ quan trọng chẳng hạn một cổ phiếu Vietcombank chẳng hạn thế với việc tích lũy khá là tốt tuy nhiên nếu nó bị giảm rất mạnh thì chúng ta cần phải bán và nếu chúng ta nắm giữ hoặc là nếu chúng ta đang uh, có ý định đầu tư vào cổ phiếu Vietcombank thì chúng ta cũng sẽ đứng ngoài không phải là lúc đó chúng ta sẽ mua vào bởi vì đây không phải là món hời thì chúng ta mua vào à, thực tế thì trên thị trường chúng ta đều biết rằng là phần lớn mọi người sẽ thích mua những cổ phiếu mà giá đang trong quá trình giảm à, bản thân thì ờ, việc mà mua như vậy nó là con dao hai lưỡi thực ra nói nó thật là chúng ta đang bắt dao rơi và việc mà chúng ta không hiểu là đầu tư chứng khoán là gì ạ đó là kịch bản của đấu giá mà chúng ta lại đang đấu giá ngược mà chúng ta lại mong cầu là chúng ta có thể chiến thắng và có lợi nhuận thực sự là rất nực cười à, Dũng nói cái điều này có thể là một số anh chị em sẽ có một cái gì đó nó không đúng cái tư duy của chúng ta nhưng tuy nhiên thì nếu chúng ta đã bị thua lỗ hoặc là nếu chúng ta chưa thành công thì chúng ta phải xem lại là việc vì sao chúng ta đã đầu tư rất lâu rồi với cách cũ mà chúng ta gì ạ không thay đổi được cái cái ờ, kết quả chúng ta thì điều đó là điều mà chúng ta cần phải xem lại à, có một câu nói một có ai đó nói rằng là bạn làm mãi một cái việc cũ rồi á mà nó không có kết quả thì bạn phải thay đổi đi ạ tại vì bạn mong muốn kết quả mới thì bạn phải thay đổi thay đổi chiến lược đầu tư mới và hôm nay à, tôi muốn nói các bạn đó là gì ạ à, chúng ta cần phải có một cái tư duy và khi mà bạn à, thấy rằng là thị trường có những cái điều chỉnh thì bạn phải xem là cái cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường tư duy nó là cổ phiếu mạnh nhất thị trường thì chúng ta mua vào hay là chúng ta cứ tập trung vào thị trường chung tập trung vào những cổ phiếu giá rẻ hoặc là tập trung cổ phiếu đang bị giảm rất mạnh và chúng ta hãy à, lúc ấy lại thấy là bị à, tâm lý là lại bị làm gì ạ bị uh, cảm giác là rất đau khổ bởi vì cổ phiếu chúng ta đang bị thua lỗ hôm trước có một chị uh, có hỏi Dũng là uh, chị đang mua cổ phiếu là PVD ạ uh, một ai đó nói chị đó là mua cổ phiếu PVD giá 15 các bạn ạ khi một cổ phiếu PVD giá 15 và chị nghĩ là giá dầu thì không bao giờ có thể chết được uh, chị nghĩ là cái giá dầu nó sẽ kiểu gì nó sẽ tăng và chị đầu tư có thể là một vài năm à, tuy nhiên thì các bạn biết là chi phí cơ hội của chúng ta nó là cực kỳ là quan trọng có thể bạn thấy rằng là bạn mua ở đây khi mà cổ phiếu về đến là 67 thì có bao nhiêu năm nữa thì cổ phiếu mới hòa, hòa vốn ạ bao nhiêu năm nữa cổ phiếu hòa vốn và những ai đã nhìn thấy một số các cổ phiếu như ngày xưa có cổ phiếu PLX ạ ai nghĩ là PLX nó sẽ về à, PVX đúng không ạ xin lỗi PVX chúng ta nhìn đấy ạ PVX có ai nghĩ là về 0. 8 hoặc là 109 đó có ai nghĩ là cổ phiếu này nó về như vậy không ạ hoặc là PLX thì chúng ta thấy là có, có ai nghĩ là nó cũng đã rơi mạnh ở một cái uh, giảm thảm gần như là khủng khiếp như này không ạ bởi vì mọi người nghĩ là xăng dầu thì chúng ta thấy rằng không bao giờ nó có thể giảm được bởi vì uh, xăng dầu là một cái mặt hàng thiết yếu với chúng ta nhưng nếu chúng ta mua ở phía trên này thì bao giờ chúng ta mới có thể hòa vốn được đấy là điều đầu tiên bạn biết rằng là khi mà nó để nó vượt qua cái vùng 60 này cũng là cần rất nhiều thời gian nên với cái việc mà chúng ta không nắm rõ được cái cái cách thức đầu tư mà chúng ta cứ mua theo một cái mách nước của ai đó hoặc là theo cái cứ chỉ dẫn của ai đó mà chúng ta không hiểu nguyên lý thì cái điều đó là chúng ta sẽ bị thất bại đấy ạ à, sự thất bại nó đến từ không hiểu biết ạ à, tâm lý lý nó cũng đến từ sự không hiểu biết của mỗi chúng ta mọi người nhớ là tâm lý nó đến từ sự không hiểu biết của mỗi chúng ta nên ở đây ờ, hôm nay Dũng ờ, muốn chia sẻ với các bạn đó là vậy khi mà chúng ta bước vào đầu tư thì chúng ta cần đầu tiên chúng ta cần phải xem là thực sự là xu hướng của cái thị trường chung của chúng ta nó còn tiếp tục có lên ở đây không ạ cái đấy là cái quan trọng nhất trong cái việc mà chúng ta lựa chọn ờ, cái cổ phiếu trong một chu kỳ tới à, tiếp theo khi mà chúng ta nhìn về cái xu hướng thì chúng ta thấy là thị trường chung của chúng ta thường các bạn nhớ là bản chất của nó nó sẽ đi bằng hai giai đoạn bất cứ một giai đoạn nào cũng thế thôi giả sử giai đoạn đầu tiên là bùng nổ theo đà giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà có thể là tạo ra một cái vùng củng cố à, đây là cái vùng củng cố trước khi có cái sự xác nhận à, tăng tiếp nhưng ở giai đoạn này các bạn nên nhớ là không phải cổ phiếu nào nó cũng chạy có những cổ phiếu nó đến giai đoạn này và nó sẽ kết thúc ngay ở cái giai đoạn mà chúng ta củng cố đây. và bạn mua bạn thấy là nó tốt hay là bạn nghe một ai đó nói là cổ phiếu tốt thì điều đó là điều rất nguy hiểm và Dũng đang nói lại cái cổ phiếu như là cổ phiếu PVD ấy, thì uh, thực sự là chị không biết là là mua hay bán ở đây ạ chị đưa ra là Ờ, có nên mua bán thì Dũng có nói với chị á nếu cổ phiếu này tiếp tục giảm thì chị nên bán ra còn nếu cổ phiếu này tiếp tục xác nhận thì chị nên mua vào và có thể là phía trên này nó gì ạ nó có một cái vùng kháng cự rất là mạnh thì họ bán ra thì khi mà tư duy như vậy thì chúng ta thấy rằng là sao nó giảm thì lại không mua vào thêm mà ông lại bảo là phải bán ra bởi vì khi mà cổ phiếu gãy kênh khối lượng lớn và giảm mạnh thì có thể nó sẽ xuyên thủng qua tất cả cái đáy này bởi vì chúng ta biết rằng là cái quy luật đầu tư chứng khoán nó là quy luật đấu giá là quy luật cung cầu mà chúng ta lại tiếp tục mua khi giá nó rẻ thì đó là một cái cái thực sự là mong muốn là có giá nó lên để ăn chênh lệch giá thì khi mà cổ phiếu nó đã đang đấu giá xuống giảm và chúng ta lại mua vào thì có phải là chúng ta đang làm ngược lại nó nếu mà nói gọi là chúng ta đang trái với quy luật đúng không trái với quy luật một số anh chị em gọi là tôi đầu tư theo nguồn đúng phép thực ra mọi người cũng chả biết là nguồn đúng phép là gì ông chưa viết một cuốn sách nào cả mà trên thị trường thì chúng ta thấy là sách của ông rất nhiều nên khi mà ai đó nói cái, cái điều đó là ờ, Warren Buffett làm nọ làm kia và chúng ta cứ bám vào đấy là Warren Buffett và trên thế giới thì cũng chỉ có mỗi Warren Buffett là người thành công nhất và một số các nhà đầu tư quản lý quỹ nhưng số lượng đó là rất ít và chúng ta biết rằng chúng ta là nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta phải tìm những nhà đầu tư cá nhân xuất sắc tìm những nhà đầu tư cá nhân thành công những ai trở thành thiên tài đầu tư cá nhân để chúng ta uh, mô phỏng chúng ta làm theo họ chứ còn bây giờ một nhà đầu tư quản lý quỹ mà tiền của chúng ta có một vài trăm triệu một vài tỷ mà chúng ta lại đi muốn đầu tư theo quản lý quỹ thì đó là cái thực sự là nói thật là rất nực cười của rất nhiều nhà đầu tư và những ai nói với bạn đó, thì bạn hỏi là ờ, cho bạn xem danh mục đi ạ đừng có nghe họ hãy xem danh mục của họ đi hãy nghe những cái kịch bản của họ từ trước nay và tổng kết lại thì bạn sẽ ra được vấn đề ngay à, Dũng không muốn nói là chỉ trích bất cứ ai nhưng đây là thực sự là Dũng muốn là là à, chúng ta cần phải tư duy ạ tại vì chúng ta có cái đầu thì chúng ta cần phải tư duy và nếu chúng ta không tư duy thì chúng ta mất tiền ạ thực sự là mất tiền à, cái điều này là nếu những ai mà tham gia những chương trình của Dũng thì mọi người thấy rằng là nếu chúng ta nhìn về mọi thứ thì chúng ta biết là kịch bản của mỗi cổ phiếu cả chu kỳ thị trường những cổ phiếu nó sẽ đi như nào nó vận động ra sao thực tế chúng ta có thể biết được thì cổ phiếu PVD cũng tương tự như vậy nếu mà trong trường hợp mà chẳng hạn đây là các bạn nhìn thấy này Ờ, việc mà nó rũ bỏ như thế này nó chuyện bình thường thôi nhưng nếu không có sự bán tháo thì có thể là đây nó có thể tăng lại nên ở đây nó ở một cái vị trí cân bằng vị trí cân bằng nếu trong trường hợp nó bán tháo nữa thì nó có thể giảm rất sâu nhưng nếu trong trường hợp nó rũ bỏ cái phần này mà xác nhận thì có thể là tăng nên thực ra để khuyên các bạn mua hay bán nó thực sự là không có ý nghĩa nhiều lắm nếu các bạn không hiểu rõ uh, cái cái cái phương pháp cũng như là cái cổ phiếu nó vận động như nào nên rất nhiều bạn hỏi Dũng là mua cổ phiếu nọ cổ kia theo Dũng đó là một câu hỏi nó mang tính chất là là là nó nó nó rất là là là bình thường tại vì cái câu hỏi đấy nó nó không không phải là câu hỏi mà mà Dũng thích trả lời bởi vì nó nó không mang lại cho chúng ta nó giống cho chúng ta một cái con cá mà chúng ta cũng chẳng biết con cá đấy có thể có ăn được không có thể chúng ta sẽ dính con cá như là cá nóc chẳng chúng ta có thể là ăn vào chúng ta lại có thể gặp những cái cái cái tức là chúng ta có thể là bị ngộ độc chúng ta kết quả như nào mọi người biết rồi bởi vì thứ nhất là trong đầu tư thì có thể là chúng ta biết rằng là việc mà ờ, năm cổ phiếu thì có thể ba cổ phiếu thành công hai cổ phiếu thất bại nó chuyện bình thường nên quan trọng là nếu bạn không biết phương pháp thì bạn không thể nào ờ, biết xử lý ra sao thì ờ, có lẽ các bạn cũng không phải đợi lâu thì Dũng sẽ phân tích cho các chuyên ạ à, đây là một cái trình giảm rất mạnh đúng không ạ khi một quá trình giảm mạnh này thì cái việc mà đây là cái sự bán tháo đúng không cái sự bán tháo việc cái sự bán tháo thực ra bán tháo trên cái nền nó là chuyện gọi là test ạ thì khi mà cái khối lượng này nó vẫn còn lớn thì cái việc mà nó kéo lên nó phải test lại thì chúng ta thấy là khối lượng của nó đã giảm đi một nửa à, khi mà khối lượng giảm đi một nửa đây chúng ta thấy là một cái đợt bán này và tuy rằng cái bán này nó không phải quá mạnh nhưng giảm đi một nửa như này nó vẫn là tích cực tại vì thường thì mọi người sẽ không quan tâm cái khối lượng này tất cả các nhà đầu tư rất nhiều các phương pháp kỹ thuật họ bỏ qua khối lượng và đầu tư chứng khoán thì chúng ta phải sử, sử dụng cung cầu sử dụng cung cầu mà chúng ta bỏ ra khối lượng nó giống như là chúng ta bị bịt mắt đó. chúng ta không hiểu rõ được cái cái cái uh, lực cung cầu nhà đầu tư tổ chức tổ họ làm cái gì họ test cung họ test cầu ra sao test là gì ạ test là kiểm tra lại những cái vùng đáy này xem là cái người ta bán ra nhiều hay không hay là kéo lên gặp cái đỉnh này chúng ta cứ kéo lên gặp cái đỉnh nếu mà là cái đỉnh này mà khối lượng nó vượt qua khi nó vượt qua mà nó quá thấp thì cổ phiếu cũng sẽ không lên được đấy là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ à, thực ra thì trong mỗi cái chia sẻ này thì cũng Dũng chỉ chia sẻ là một phần với chúng ta đấy ạ ở đây các bạn cũng thấy rằng là đây không phải là cái nhận định về thị trường mà đây là cái để Phận dụng phân tích để cho chúng ta biết rằng là việc mà một cái thị trường nó lên nó có giai đoạn thứ nhất là bùng nổ theo đà và có rất nhiều cổ phiếu dẫn đầu chúng ta có thể kiếm được 50 thậm chí là 30 đến 50 phần trăm có những cổ phiếu đắt như vậy nhưng có những cổ phiếu thì nó chưa lên được mà nó tạo ra một cái nền chúng ta gọi là nền vai đầu vai thế nền vai đầu vai không phải là cổ phiếu nào cũng thành công chúng ta nhớ là không phải cổ phiếu nào cũng thành công và trên nền vai này chúng ta cũng sẽ biết rằng là sẽ có một vài cổ phiếu sẽ thành công và sẽ có một vài cổ phiếu sẽ không thành công nên chính vì vậy thì giả sử những cái cổ phiếu đã test đã test chúng ta gọi là test này sau đó thì xác nhận như là cổ phiếu Vinamilk sau khi test xác nhận thì nó là một cái cổ phiếu khỏe hơn thị trường hay khỏe hơn cái nhóm còn lại có thể hôm nay nó sẽ có quá trình kiểm tra ở đây nữa nhưng khi các bạn mua điểm này cái rủi ro của bạn sẽ là thấp hơn rất nhiều hoặc một cái cổ phiếu nhỏ hơn một chút đó cổ phiếu HAG tức là cái cổ phiếu này cũng là một cái cổ phiếu mà mang tính chất là chúng ta gọi là penny mang tính đầu cơ thì có một số anh chị em có hỏi là uh, ông phân tích kiểu gì một cái cổ phiếu gọi là đang giảm lao dốc hay là uh, như thế này mà ông cũng đưa vào đấy tại vì các bạn bao giờ các bạn xem là các bạn phải hiểu các bạn phải nhớ hoặc là các bạn theo dõi thì các bạn nên theo dõi từ A đến Z để các bạn sẽ hiểu rõ được là uh, những cái mà Dũng chia sẻ uh, nó sẽ có những ý nghĩa như nào giả sử có một bạn có hỏi Dũng là bây giờ cổ phiếu này đang chất lượng rất thấp thì sao lại đưa vào thì Dũng có chia sẻ là không phải cổ phiếu nào uh, khi mà nó giảm như này thì nó đều có những cái tính đầu cơ và nếu với, với những ai mà có thể là có những cái gọi là uh, quản trị rủi ro hoặc là có chúng ta mình gọi là Ờ, có một cái tư duy là chúng ta có thể là lướt sóng ngắn hạn thì đây nó chính là sóng hồi đấy, sóng hồi tại vì tất cả cổ phiếu nó đều có những sóng hồi thì chúng ta có thể đầu tư một lượng cổ phiếu ở đây đấy đấy là cái góc độ như vậy tại vì phần lớn nếu chúng ta để ý trên thị trường á thì nó sẽ có hai dạng cổ phiếu dạng cổ phiếu là cổ phiếu tăng trưởng các bạn nhớ nhá, cổ phiếu là cổ phiếu tăng trưởng và dạng thứ hai là dạng cổ phiếu giảm rất mạnh đấy, giảm rất mạnh như này và sau đó nó có những hồi và những cổ phiếu đó thường những cổ phiếu mà nó có thể bị ảnh hưởng Ờ, do cái, cái kết quả kinh doanh không được tốt lắm nhưng khi mà nó giảm quá gọi là cũng là quá bán khi nó quá bán thì nó sẽ có những cái sóng hồi và với những ai gọi là mang tính chất là họ có thể là sử dụng chiến lược quay vòng vốn hoặc là uh, sử dụng chiến lược mà mua bán thật nhanh thì họ có thể sử dụng này nên cái việc mà khi phân tích thì Dũng sẽ phân tích cho tất cả các nhóm nhà đầu tư khác nhau chứ không phải là riêng một ai đó nên chính vì vậy thì nếu nó phù hợp với chúng ta phương pháp nào chúng ta phù hợp với cổ phiếu tăng trưởng chúng ta phù hợp với cái quá trình lướt sóng ngắn hoặc là chúng ta phù hợp với dạng cổ phiếu trung bình phân khúc trung bình phân khúc uh, uh, bờ chip hay mang tính đầu cơ thì chúng ta có thể uh, lựa chọn chúng ta đầu tư Dũng không có khuyến nghị bất cứ một cái cái tiêu chí nào riêng cho mọi người quan trọng là chúng ta cần phải nắm rõ là chúng ta đang đầu tư theo tiêu chí nào thường thì với Dũng thì Dũng sẽ không bao giờ mua cổ phiếu dưới 10 đấy về cơ bản là của Dũng nhưng cái việc mà một số các anh chị hỏi thì Dũng vẫn cứ chia sẻ là đây là cái cái dạng dựa trên phân tích kỹ thuật cái cổ phiếu mà Dũng mua dưới 10 duy nhất đó là cổ phiếu SHB bạn nhớ nhé cổ phiếu SHB và một cái cổ phiếu mà Dũng cũng đã đầu tư khi mà Dũng đã quan sát được mà thấy nó đảm bảo cái độ tiêu tiêu chí của mình thì uh, đó là cổ phiếu HBC đấy là cổ phiếu HBC đây là cái ừ, ở đây Dũng sẽ không chia sẻ quá nhiều về về về về ừ, cổ phiếu để chúng ta gọi là mang tính chất là bình luận quá ra ở đây và ở đây chúng ta sẽ xem là uh, thị trường chúng ta đang ở đâu quan sát là bây chúng ta đang thấy thị trường ở đâu việc mà giảm khá sâu của thị trường chung và rõ ràng là những đợt chúng ta gọi là một cái quá trình tích lũy ở đây nếu trong biểu đồ tuần thì chúng ta thấy là cổ phiếu này cũng đã tích lũy được bao nhiêu 4 tuần nhưng khối lượng ở đây nó cũng khá là gì ạ khá là nhiều để việc mà cổ phiếu mà nó tạo ra một cái ba tuần ở đây như thế này là khá chắc chắn cái xu hướng theo cái xu hướng ngắn hạn là khá chắc chắn tại vì những ai đã để ý là những cái cổ phiếu mà tích lũy 3 4 tuần trên một xu hướng xác nhận như này thì cái khả năng phân phối là cực kỳ thấp và nhìn về cơ bản thì cái xu hướng dài hạn các bạn nhớ nhé xuống dài hạn nó vẫn đang là đi xuống xuống trung hạn vẫn đang đi xuống và xu hướng ngắn hạn nó đang chỉ là mang tính chất sóng hồi thôi thế một số anh chị em thì các bạn là bây giờ đầu tư cổ phiếu này dài hạn và trung hạn có được không thì uh, theo cái hệ thống của Dũng thì nó không đạt tiêu chí ạ đây nó chỉ là một cái điều kiện là đầu tư ngắn hạn thôi nên về cơ bản thì khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ đầu tư ngắn hạn à, vì sao chúng lại đầu tư ngắn hạn bởi vì chúng ta biết rằng cổ phiếu chúng ta đang nằm dưới các đường chung và dài hạn như này à, cái cái đường chung và dài hạn tức là SMA 250 nó chỉ đảm bảo cho chúng ta về xu hướng thôi ạ chúng ta thấy là đây là cái thể hiện chúng ta về xu hướng thôi còn việc mà chúng ta mua bán nó còn rất nhiều các công cụ kỹ thuật khác công cụ mẫu hình à, cái công cụ thứ hai đó là gì ạ đó là chất xúc tác để cho tạo ra cái tăng trưởng trong thời gian tới có đảm bảo hay không không phải là chúng ta cứ mua dựa vào mấy cái đường trung bình động dựa vào Bollinger dựa vào MACD dựa vào những cái đây đây MACD RSI tất cả những cái này nó chỉ là những cái phụ thôi ạ nhưng uh, Dũng sẽ có những cái một cái chương trình uh, dành riêng cho những ai mới đầu tư là bằng những công cụ như vậy uh, thường thì những cái công cụ đấy thì khi mà Dũng đã uh, sử dụng bằng những mẫu hình rồi thì gần như là công cụ đấy nó không nằm trong cái cái tâm trí của Dũng nhưng có thể có những anh chị khi mà chúng ta mới bắt đầu thì chúng ta cũng có cái cần những công cụ đấy để hỗ trợ nên uh, các bạn sẽ đón xem những cái chương trình đó uh, trong thời gian tới để các bạn sẽ có cái cái um, kiến thức uh, chắc hơn trong việc đầu tư của mình thì cũng như cổ phiếu này việc mà cần xác nhận cần đi lên các bạn cũng thấy rằng là xác nhận là gì một số anh chị em hỏi xác nhận xác nhận là một cái phiên khối lượng lớn và giá tăng mạnh gọi là xác nhận và chúng ta biết rằng trong đầu tư thì bao giờ việc mà chúng ta mua trước ở đây có thể bị giảm rất mạnh đấy, giảm rất mạnh bởi vì có thể đây là một cái vùng mà nếu nó phá vỡ thì nó là đi xuống rất sâu nên chúng ta sẽ không tội gì chúng ta ở mua trước cả nhưng nếu xác nhận thì chúng ta thấy là cả vùng này là vùng hỗ trợ ngay và phía trên này là là một cái cái vùng chúng ta gọi là cái vùng để kháng cự rất mạnh thì chúng ta thấy là cổ phiếu có thể đi từ bao nhiêu từ 58 60 lên đến 7 nhậu 76 là cái vùng cao này chúng ta cũng thấy một cái tỷ lệ cũng không phải là gì ạ à, không phải là thấp nên ở đây chúng ta thấy là khi mà chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta đừng mua cái cổ phiếu mà khi nó chưa xác nhận bởi vì các bạn có thể khôn vặt rất nhiều anh chị em khôn vặt và khi chúng ta không hiểu rõ cái hệ thống của Dũng khi mà chúng ta lại cứ tiếp tục mua vào mua vào sai thì chúng ta lại đi nói nọ nói kia ở một số anh chị em hôm trước có một cái cổ phiếu Vietcombank ở đây ạ khi mà Dũng thấy là tích lũy siết chặt đấy ạ đã rất cạn kiệt rất tốt ạ và bắt đầu chúng ta mua vào bị lỗ thì bắt đầu có thể là vào uh, mang tính chất là là có những cái câu nói nó không có tính xây dựng Đấy, không xây dựng nhưng những ai mà tham gia hoặc là đã hiểu phương pháp của Dũng rồi thì mọi người có thể biết ngay là thực sự là là là những người đó họ nói như thế nào đúng hay sai hoặc là uh, họ bảo khuyến nghị là mua thực ra không Dũng không bao giờ khuyến nghị mua về cơ bản nếu không có sự xác nhận và khi bạn hiểu cái phương pháp mà của Dũng hoặc là hiểu rõ cái cách sức vận động cổ phiếu thì bạn sẽ thấy là mọi thứ sẽ rất tuyệt vời ở đây thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái quá trình uh, mà cổ phiếu bình thường cổ phiếu bị gãy cái đường SMA 20 như thế này là cực kỳ xấu đúng không ạ chúng ta sẽ thấy là khi mà cổ phiếu gãy gãy SMA 20 nếu bình thường là chúng ta nhìn thấy là Bollinger bắt đầu gãy mà cái đường dưới cái đường SMA 20 hoặc là uh, chúng ta thấy rằng là việc mà giảm mạnh như này là xấu nhưng thực tế thì ở ờ, uh, về cơ bản thì chúng ta thấy là việc khối lượng bán ra rất mạnh đúng không khối lượng bán ra rất mạnh nhưng giá thì không phải giảm quá lớn nên ở trong cái mức độ này thì chúng ta thực sự là thường thì mọi người sẽ bán ra sạch ạ thì nếu chúng ta mua ở đây thì chúng ta đo lường xem là thực tế chúng ta nên bán hay không bởi vì chúng ta có thể lỗ 4 phần trăm lỗ 6 phần trăm lỗ 8 phần trăm thì cái việc mà chúng ta cần phải phải làm đó là gì ạ chúng ta sẽ bán một cái tỷ lệ giả sử như chúng ta đang có 10.000 cổ phiếu thì chúng ta có thể là bán 5.000 cổ phiếu nhưng khi mà ngày mai chúng ta thấy là cổ phiếu tăng mạnh khối lượng lớn nó thể vượt ra khối lượng này giả sử ra khối lượng là 2 triệu thì chúng ta có thể mua lại thì cái cách này á, có thể nó sẽ có nhiều người mâu thuẫn và hôm trước ông có bảo tôi bán ra đúng không bảo tôi bán ra hôm sau khi mà tăng thì bảo tôi mua vào nó có sự mâu thuẫn hay không thì đó là cái cách thức khi mà bạn mua bán hoặc là theo cái phương pháp của Dũng bạn phải hiểu là nó sự vận động như nào chứ không phải là bạn cứ mua bán theo cái cảm tính nghe ai nói là bạn mua vào sau đó bạn sai thì bạn có thể là đi đổ lỗi cho một cái và chúng ta biết rằng là này những cái ai mà chuyên đi đổ lỗi cho bất cứ người khác thì tin chắc là những thực sự số phận chúng ta sẽ không bao giờ thành công trong bất cứ lĩnh vực nào cả bởi vì khi mà chúng ta đổ lỗi chúng ta sẽ mất năng lực nhận thức của chúng ta ở đây khi mà Dũng chia sẻ cái việc này thì Dũng biết rằng là có những cái không Dũng cũng thể là không biết hết được tuy nhiên thì việc mà chúng ta xây dựng một cái hệ thống đầu tư để chia sẻ cho mọi chúng ta để chúng ta có cách nhìn tại vì rất nhiều người đã bị mất tiền rất nhiều người mất tiền và cứ mua trung bình giá giảm và thực sự là phần lớn các nhà đầu tư của chúng ta đang ở trong trạng thái như vậy và đã có rất nhiều người đã thực sự là là là gần như mất toàn bộ tài sản khi không có kiến thức đầu tư mang tính chất là cầu nguyện cứ mua xong là cầu nguyện nó lên đó là cái cách thức mà phần lớn các nhà đầu tư thường mắc phải và chúng ta đã có thấy rằng ở đây nó có rất nhiều cổ phiếu giảm đây chúng ta giảm rất mạnh này khi mà giảm rất mạnh trong quá trình test khối lượng không không qua không giảm mạnh nó thể hiện cho chúng ta biết rằng là nếu thực sự những cổ phiếu này sau khi mà giảm cái áp lực bán ra cổ phiếu mà nó không quá lớn khi mà thị trường giảm thì đó là cổ phiếu mạnh hơn thị trường chẳng hạn như các bạn thấy như này gọi là cổ phiếu mạnh hơn thị trường khi mà thị trường chúng ta giảm rất mạnh giảm rất mạnh thì những cổ phiếu HBC mà nó lại tăng như này thì chúng ta gọi là mạnh hơn thị trường thường thì người ta sẽ tập trung vào cổ phiếu này chứ không phải người ta tập trung vào cổ phiếu Vietcombank khi nó giảm mạnh các bạn nhớ nhé cổ phiếu này mà thị trường giảm nó giảm mạnh hơn thì rõ ràng những cổ phiếu như này nó sẽ là mạnh hơn thị trường về nguyên lý chúng ta thấy là Vietcombank là cổ phiếu gì ạ cơ bản sẽ tốt hơn cổ phiếu HBC đúng không về nguyên lý nào là hai cái cái này như vậy nhưng vấn đề đây chúng là chúng ta gọi là trong một cái giai đoạn thị trường thì chúng ta cần phải xem là dòng tiền mang tính đầu cơ tất cả dòng tiền nó mang tính đầu cơ hết nó đang vào phân khúc nào nó đang vào nhóm cổ phiếu nào chứ không phải là chúng ta mua sau đó thì chúng ta nghĩ rằng là tốt và chúng ta canh tranh luận nhau chúng ta cãi nhau ở ờ, cãi nhau thì cái, cái đấy nó cũng chả vấn đề gì cả quan trọng là chúng ta có được tiền hay mất tiền đầu tư không phải là chúng ta thắng bao nhiêu mà chúng ta thấy là nếu những thương vụ thắng thì chúng ta được bao nhiêu tiền và thương vụ thua chúng ta mất bao nhiêu tiền và tổng lại là sau mỗi thương vụ chúng ta có bao nhiêu phần trăm chứ đừng có uh, tập trung quá nhiều vào những cái uh, tích tiêu cực ạ. phần lớn những nhà đầu tư bị thua lỗ phần lớn những người mà không thể thành công thị trường là họ tập trung quá nhiều vào cái gì ạ? vấn đề mà không nhìn cái bài học của mỗi lần chúng ta học ra giả sử những cái đợt mà đi lên như này những cái việc bán tháo khối lượng lớn như này thường nó là tiêu cực nhưng cái việc mà khi mà thị trường có những đợt uh, test giảm khá sâu mà nó không có cái sự bán tháo ra tức là chúng ta là không có sự bán quá mạnh thì nó lại mang tính tích cực chúng ta cần phải thêm thời gian cần phải có thời gian để chúng ta xếp là thực sự nó tích cực hay tiêu cực chứ không phải là chúng ta nghĩ nghĩ thực ra tất cả những cái điều mà chúng ta nghĩ nó chả có ý nghĩa gì cả quan trọng là chúng mọi cái thị trường nó nó phản ánh lên những cổ phiếu VEA cũng tương tự như vậy đây một cái lần đầu tiên rũ này lần thứ hai rũ khối lượng thấp hơn lần đầu tiên với những cái quá trình bứt phá đi lên khối lượng rất lớn nó phải có dòng tiền à cái dòng tiền này thường là một cái dòng tiền của một nhóm nhà đầu tư nào đó nhưng họ để họ phân phối họ thoát ra trong vùng này thực sự là rất thấp nên chúng ta có hai cái cách đo lường đo lường thứ nhất là chúng ta thấy là cái lượng khối lượng ở đây là giá nó khoảng độ cứ cho là khoảng là đẹp chúng ta nhìn đấy là khoảng bao nhiêu nó là khoảng độ 500 540 đúng không mà lượng thứ hai chúng ta lấy cũng giảm như vậy thì khối lượng của nó sẽ là chỉ còn mà gần 300 209 tức là cùng với cái giảm như này thì rõ ràng cái lượng cung ở đây nó giảm ra đi rất nhiều và chúng ta biết rằng khi nó bị gãy kênh gãy cái vùng trước đó mà nó giảm ít hơn thì chứng tỏ là nó sẽ mang tính tích cực và khả năng giảm sâu nữa là là, là thấp đúng không nên ở đây chúng ta biết rằng là với cái việc mà nó đang khối lượng thấp như này nó thể hiện là những cái lượng cung không có sự bán tháo nên những cổ phiếu nó mạnh hơn thị trường là những cổ phiếu nó không bị giảm mạnh hơn nên rất nhiều người cứ thấy cổ phiếu giảm mạnh là thấy nó rẻ mua vào thực sự tư duy chúng ta phải để ý xem là cổ phiếu giảm thì nó là chúng ta đấu giá càng giảm thì nó cái gì ạ nó lại càng giảm tiếp tại vì hai bên giữa cung cầu và quy luật cung cầu là gì ạ quy luật cung cầu là mua bên nào bên mua mà thắng là bên cầu mà thắng bên cung thì giá cổ phiếu tăng thế bây giờ bên cung lại nó đang bán ra nó đang đạp xuống một khối lượng lớn mà chúng ta lại mua vào bởi nghĩ nó rẻ đất rẻ nó chúng ta bán chúng ta xem mua mưa rau thế thôi khi mà rau khan hiếm thì cầu nhiều hơn thì của rau lên dù là chất lượng rau nó không thể tốt như ở mùa đông có những mưa rau muống nó vàng oạch ra đúng không nhưng rõ ràng là lượng cung thì không có cầu nhiều giá nó lúc nào cũng cao và chúng ta thấy là mọi thứ nó bằng tính chu kỳ đầu tư chúng ta phải dựa vào chu kỳ và chúng ta là ngược chu kỳ chu kỳ cổ phiếu có thể là gì ạ chu kỳ thường trung nó có thể 5 năm trong năm đó thì nó lại có những cái chu kỳ ngắn hạn và trong cái chu kỳ giảm thì nó cũng là khoảng độ thường nó chu kỳ tăng bao nhiêu thì chu kỳ giảm nó cũng tầm ờ, ấy thời gian nên chính vì vậy thì mỗi chu kỳ đó nó sẽ có những cái sóng hồi và chúng ta chỉ bắt theo sóng hồi thôi còn đầu tư và chung và dài hạn thì tất cả những người mà đầu tư mà để lâu những cái đợt mà khủng hoảng như này thì phần lớn là mất hết ạ à các bạn có thể hai ba năm các bạn thành công nhưng sau một cái đợt khủng hoảng này các bạn có thể mất hết thậm chí cháy tài khoản và lúc đó thì đi đổ lỗi cho số phận đổ lỗi cho một ai đó và nếu những ai thực sự những bạn nào mà đã uh, đồng hành cùng Dũng đặc biệt là bên trí Việt thì gần như Dũng đã uh, quyên quyết không cho giao dịch gần như là từ mùng 6 tháng 11 và chỉ có giao dịch một cái đạt sóng rất ngắn khoảng 30% là cái sóng ngân hàng SHB, PVD và một số BID, BIDB là một cái đoạn sóng rất ngắn và 30% đây là những cái thực sự sự thật và các bạn xem bản tin thì các bạn à, theo dõi thì các bạn nên quan sát lại những cái video trước đó thay vì các bạn xem một cái đoạn ngắn mà các bạn đưa ra thì nó ảnh hưởng rất nhiều người khác tại vì đây là chúng chia sẻ cho cộng đồng và chúng ta biết rằng là phần lớn chúng ta đau khổ là chúng ta thiếu tức là chúng ta đau khổ chúng ta mất mát một cái điều gì đó và chúng ta lên để chúng ta à, thay vì chúng ta xem là chúng ta học được cái gì hoặc là chúng ta thấy là không phù hợp thì chúng ta có thể thoát ra đây tại vì nếu chúng ta có thể là à, nói một cái điều gì đó để giảm bớt đau khổ đấy nhưng cuộc đời chúng ta nó không bao giờ thay đổi được không bao giờ thay đổi được khi mà chúng ta cứ đi tìm cái vấn đề đi tập trung vấn đề và chúng ta sẽ tìm ra giải quyết thay vì chúng ta đặt ra những câu hỏi thật khó thật hóc búa đi ạ các bạn tìm ra câu hỏi thật khó hóc búa về thị trường về cổ phiếu và đặt cho Dũng tại sao nó như vậy làm thế nào như vậy thì Dũng đấy là rất cảm ơn quý vị các bạn những ai mà thực sự mà luôn luôn đặt ra câu hỏi thật khó ở phần dưới hãy đặt ra câu hỏi đừng hỏi cổ phiếu nào hãy đặt ra câu hỏi vì sao cổ phiếu bo cung vì sao cổ phiếu nọ kia à, các bạn luôn đặt câu hỏi có những chủ đề mang tính chất là hóc búa những câu hỏi mà không ai giải đáp được thì các bạn nên đặt ở phần dưới Dũng sẽ giải đáp hết và mang tính chất là khoa học chứ không phải là uh, mang cảm tính ạ nên đấy là điều mà Dũng thực sự là rất biết ơn với tất cả anh chị em khi mà đặt những câu hỏi như vậy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 thì về cơ bản các bạn biết rằng là ở đây khi mà thị trường vẫn đang có một cái giai đoạn chúng ta gọi là giai đoạn 2 có thể xảy ra một nhịp sóng kết thúc cuối cùng nên chính vì vậy thì thay vì chúng ta tập trung quá nhiều vào nỗi đau tập trung quá nhiều vào cổ phiếu thì hãy yên tâm bình tĩnh và chúng ta đợi xác nhận những cổ phiếu xác nhận thì chúng ta mua còn không xác nhận chúng ta mua giả sử như là cổ phiếu xác nhận như là Vinamilk chẳng hạn đấy vừa rồi chúng ta nhìn này cổ phiếu Vinamilk xác nhận như là chúng ta mua còn không thì chúng ta mua à, cổ phiếu HAG xác nhận thì chúng ta mua còn không xác nhận thì chúng ta mua cổ phiếu HBC xác nhận chúng ta mua không xác nhận mua cổ phiếu Vietcombank như này mà không xác nhận chúng ta mua còn nếu trong trường hợp vài hôm nữa nó xác nhận bứt phá chúng ta mua à, rõ ràng là những cái gì xác nhận thì chúng ta mua và những cổ phiếu này nó đang đây là mẫu hình vai đầu vai thiếu tức là thực ra những cái mẫu hình vai đầu vai thiếu hoặc vai đầu vai ngược là những cái mà Dũng đã chia sẻ trước đó thì gần như không có khái niệm này nhưng sau khi mà Dũng chia sẻ năm 2011 12 thì sau này những khái niệm này bắt đầu nó bắt đầu nhiều người bắt đầu nói về khái niệm này và chúng ta học thì chúng ta phải hiểu bản chất đấy bản chất là yếu tố quan trọng tức là khi mà cổ phiếu lên đến vùng này thì nó sẽ có một cái lượng cung ra đây rất lớn và cái lượng bắt đáy ở đây người ta cũng có lãi lớn nên việc mà nó sẽ bán ra làm cổ phiếu không lên được nhưng nếu mà trong trường hợp mà cổ phiếu này cái biên độ nhỏ khối lượng nhỏ nó không có phân phối tức là nếu không có sự phân phối thì chắc chắn là lên còn nếu mà đang phân phối thì chắc chắn nó xuống phân phối là gì ạ khối lượng giảm à, khối lượng tăng giá giảm Đấy, giá giảm thì đây đây là những cái đạn phân phối nhưng nếu mà nó bắt đầu nó có sự thu hẹp về khối lượng thì chúng ta thấy là đó là những cái sự phân phối phân phối tức là bán từ một là tổ chức bán cho nhà đầu tư cá nhân hai là gì ạ à, tổ cá nhân bán cho nhà tổ chức nhưng tổ chức đã mua hết và sau đó thì khối lượng nó thu hẹp trở lại và lúc đó biến động hẹp thì sự xác nhận nó sẽ thành công ở ờ, đấy là một cái phần rất nhỏ trong một cái chương trình của Dũng à, tuy nhiên thì à, để chúng ta hiểu rõ được thì các bạn cần phải xem hết tất cả những cái chia sẻ của Dũng trong thời gian vừa qua thì các bạn sẽ thấy được là giá trị à, của những cái chia sẻ như này còn khi mà chúng ta chỉ tập trung một cái phần rất nhỏ thôi thì à, Dũng tin chắc là chúng ta sẽ không giải quyết được đến đâu à, cuối cùng thì à, xin cảm ơn quý vị và các bạn và nếu chúng ta sự thấy hay thấy cái, cái video này có ích thì các bạn có thể chia sẻ cho nhiều người khác hơn được biết hơn nữa và hãy đăng ký kênh của Dũng để khi mà Dũng phát một chương trình rất đặc biệt trong thời gian tới đó là phân tích kỹ thuật cho nhà đầu tư mới bắt đầu A và cờ thì các bạn đặc biệt là các bạn mới đầu tư sẽ là những người mà có thể có lợi nhất bởi vì những chương trình đấy bạn đi học rất nhiều tiền tôi khẳng định là rất nhiều tiền và những chương trình đấy Dũng sẽ là chia sẻ miễn phí xin cảm ơn rất nhiều